vì tao có gió ca lệ mà liền tròn trông cho trâu pha lư tí mà dù thời thia qua có mẹ tu mà li lo qua chua mò có tu tiền nó chỉ tao có lời lo gì mà cho ca rồng cho trâu và lư chi mà dù thơ thia qua có tu kỳ mà ly lo quá Chúa mô cơ trì chỉ tao có lời chỉ chỉ má ta lừa tia yêu yêu qua có tu sửa hông khơi mà lo đã qua đã gì con ơi kia mà ly lo nho lau có cha tu chi à cha plờ chỉ tao có lỡ chia mà chỉ trở có trong đua chi ai kia tôi rõ trong thường có pha lư tía chia cũ dù đâu có tu chỉ tao có lời chỉ chỉ má ta lừa tia yêu ai du qua có tu xìa hông kha mà lo đã qua đã gì con ơi mà li lo nhau lâu có chơi tu chi a cha plan chi tao có lỡ chia mà chỉ trở có tao đua chi yêu mu hai kia tu rõ trong thường có pha lửa tia chia cu dù đâu có tu